cha la bỏ tà đơn cha mà áo như hoa hòa ngồi đó đã na đến vào nhà từ bi hậu à, thâu à, xuống về vi phép nhiệm về tam và vào niệm chẳng sanh tam châu cầu bồ đề nguyện đạo màu nhân đăng bồ tát thân diệu giác thế trần sao nghe để hiện ngôi ngàn đồ trong sanh chúng nhiên càng công phu người người dưỡng đến à, đàn đa na lợi báo hoa đồng Thảy điều đang quả thành công Cả nên Phật đạo hiện trong kiếp này Kết lại cõi đang già đây vương giải đón Kính lại cửa các sĩ được như lai Kính lại Phật Thỉnh chư tỉnh chư Tăng Ni Thọ Bác Bác cơ mai sáng cực lòng Ta phải nhớ đồng công ơn người Vì ngon sống phải mượn ơn Cũng như chiến đức giữa nước bình tình Giảng thù chương độ thân mình sao lo độ đạn chúng sanh mê lầm nữ an này đời đâu đem đến Phải rằng vì người mến đạo lành Thường ai trên chẳng tu hành Tạo lòng nhân miệng kính thành kính dân tại đó là tăng văn tự nghị đức hạnh mình thọ đi đáng không món dạy món trả phải đồng người gian vật vi là mong phước lành ngao ngao quyên ông sanh lầm quay dứt lỗi làm chẳng thấy miệng ăn lẽ nào tâm đã có khăn chiều theo khẩu nghiệp từ răng chơi mình cơm như món nước lên giữa mình ta người đau phải đến vương châm tự nhân dạng liên hà năm đã gần nam nhiệm nào lắm đội tình giờ đó đỡ nhắc mình lên tiếng ngã lập đạo đàn chỉ quyền mở ra thành được rồi cả đại chúng sanh cũng như đó bất là hợp ai tạng cùng nhau hoài hiệp ở chung miệng con cha nà đưa cãi lại ý giữa nhau không trái ngành giữa lực đồng còn nhau đủ neo kia được diện chỉ dạy cho nhau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 à, trong cái buổi lễ à, trai tăng này thì cũng có cô à, Lý nhờ cầu siêu cho Hương Linh là ba của cô là Quyển Văn Nghiệp đã quá giảng 24 tới đây là cứ cúng à, cúng à, kỷ niệm à. thì ông Nguyễn Văn Nghiệp pháp danh là Thiện Nghiệp hưởng thọ 61 tuổi lâm chung ngày 24 tháng 12 năm Mậu Tức là cái ngày cúng dỗ thường niên thì ờ, cũng ờ, thỉnh ờ, các chư tôn đức tăng ni dành một phút mật niệm cầu nguyện cho dông hồn ông quỷ ân nghiệp pháp danh thiện nghiệp hưởng thọ 61 tuổi lâm chung ngày 24 tháng 12 năm mậu tức được thừa tư công đức phước báo trang nghiêm tam bảo trong cái ngày lễ cúng đại tăng này mà được siêu thoát về miền lạc cảnh mô phật à, một phút mật niệm bắt đầu mô phật một phút mật niệm trôi qua giờ này à, à, quý phật tử ngồi lại tự nhiên để sư có đôi lời để nhắc nhở trên cái cái bước đường à, tu học cũng như ngày lễ cúng dường để tăng hôm nay mô phật thì à, kính thưa trong à, à, trong à, gia đình trai chủ và tất cả quý phật tử nam nữ hiện diện hôm nay à, nơi đây thì sư có đôi lời để chia sẻ trong cái à, cái cuộc sống về đạo đức của con người mình trong cuộc đời này à, xin thưa quý vị nếu mà chúng ta ngược dòng thời gian trở về quá khứ á, thì à, rất là xa xưa mà khi nói về cái lịch sử của dân tộc Việt Nam của mình á, đó, thì à, tính từ ngày lập quốc trước công nguyên như vậy là hôm nay là 4 một năm nếu mà tính 2023 đó thì lẽ hai năm à, tính về quốc lịch à, quốc lịch của Việt Nam mình thì à, quý vị biết á, khi mà nói đến quốc lịch thì à, sau này á, ngoài 2.500 năm sau mới có các, các cái đạo giáo khác ra đời mà cụ thể nhất á, là cái đạo của lão tử ra đời trước là trước công nguyên á, chỉ có à, 571 năm thôi Trước công nguyên chỉ có 571 năm Là có đạo tiên ra đời xuất hiện ở nơi xứ Tàu Đó là Đức Lão Tử rồi sau này người ta gọi là Lão Tử Tiên Ông á. Thì kế đến là Ngài à, Khổng Tử ra đời Cũng xứ Tàu luôn là trước công nguyên 551 năm đó. Thì như vậy kế nữa đó Là Đức Phật Ca Mâu Ni ra đời Trước công nguyên 543 năm Đó Rồi như vậy Đức Chúa Giêsu ra đời á Trước công nguyên á 7 năm À, sau công nguyên 7 năm là thánh a la ra đời anh là về đạo hồi giáo đạo tiên đạo thánh đạo phật và đạo hồi thì ra đời sau này như vậy thì cái đạo ông bà tổ tiên của mình á có trước cái thời gian này rất lâu xa mà khi nhìn về cái truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam ngàn đời của mình á thì như vậy là thường thường là ta gọi đạo lương đạo lương là đạo ông bà thì bây giờ sư mới nghiên cứu lại cái đạo lương này ai là cái người lập ra đạo lương này xin thưa quý vị không có ai lập ra hết nhưng mà sau này à, quốc dân mình á tự tôn tặng cái đạo ông bà mình là đạo lương tự tôn tặng thôi đó. mà lý do nào lại tôn tặng bởi vì theo một cái cái cái cái giả sử cái truyền thống á thì sau khi mà à, cha lạc long quân và mẹ âu cơ chia tay thì mẹ mới dẫn 50 đứa con về núi non Để mà sinh sống Còn ông á Thì dẫn 50 đứa con về biển để lập nghiệp Thì chính mẹ Âu Cơ dẫn 50 con về núi rừng để sinh sống đó đó Đến ngang cái cuộc đất hiền lương Cuộc đất hiền lương Nhớ nha Dừng lại dựng trại cất chòi đào hang để mà các con ở vì bây giờ sợ thú rừng vì sợ thú rừng cuộc đất hiền lương và từ đó mẹ Âu cơ á, mới dạy ra con cái cách mà trồng tỉa rồi ăn học tất cả các các cái nghề nghiệp các cái nghề nghiệp rồi dạy sống bài như thế nào cho tốt trong cái tình đoàn kết giữa anh em với nhau dân dân và dân dân thì từ đó đó về sau cái truyền thống của tổ tiên mình dân tự tôn tặng cái đạo đức cái nhân luân cái lễ giáo cái cuộc sống thương yêu đùm bọc đoàn kết lẫn nhau đó nôm na gọi là là đạo lương đó. bởi vì mẹ dừng chân ngay cuộc đất hiền lương nó là như thế và xin thưa quý vị mẹo cơ và cha lập long quân dựa vào cái đạo đức từ đâu mà dạy con có một cuộc sống tốt đời đẹp đạo như vậy và duy trì được cái nền hòa bình của quê hương của xứ sở à, dựa vào đâu cái nguồn cội ở đâu à, cái nguồn cội ở đâu thì bây giờ sư mới nghiên cứu ngược dòng thời gian trở về quá khứ trở về quá khứ xa xưa nữa thì mới tri ra là vua phục hy vua thần nông và vua nữ hoa là ba vị này là sơ cố tổ của đại tộc bách việt ba vị này là sơ cố tổ của đại tộc bích việt là 100 bộ lạc việt của người việt nam mình mình là là lạc việt và sau này á, là cái kết hợp lại là âu việt đó, là hai cái bộ lạc chánh lạc việt và âu việt đó. rồi gồm các những bộ lạc khác nhỏ khác nữa mà quý vị biết á như vậy thì Việt Nam ta lại với người Tàu á là anh em chú bác bởi vì à, trước kia mình à, trước cái thời điểm mà chưa có Phật Thánh ra đời thì không có gọi là Phật Thánh Thần Tiên gì hết trơn á mà chỉ gọi là thần thôi thần Phục Nghi thần Nông thần Nữ Hoa đó, rồi thời xưa xa xưa nhất á, người dân mình thờ á, thờ thần mặt trời thần mặt trăng thần lúa mạ à, thần linh này thần linh nọ vân vân chứ không có nói phật tiên thánh thần từ khi mà có có đức lão tử ra rồi ra đời ở tại xứ tàu mới gọi là đạo tiên có không tử ra đời mới gọi là đạo thánh và có phật cách ca ra đời mới gọi là đạo phật rồi có chúa giêsu á ra đời mới gọi là là đạo trời à, rồi có thánh A La ra đời gọi là đạo thánh như vậy là những cái từ ngữ mà phật tiên thánh thần này là nó có sau này chứ thời xưa không có thời xa xưa không có nhưng mà khi mà nói về cái thời xa xưa nhất á, mà dạy một cách sống ở thế gian cho tốt đời đẹp đạo cái nguyên lý đầu tiên đó là vô phục hy Ngài đã đạt lý âm dương Ngài viết ra cái kinh dịch Để cho nhân dân sau này học Học hành để mà sống như thế nào cho tốt đẹp Sau khi chết được về cõi trời Mà hiện thật, hiện thực sống Chỉ cái đạo làm người của vua Phục Hy dạy thôi Mà học được cái dịch lý Biết thiên cơ đó, mái trời luôn biết quá khứ và vị lai luôn có thể là biết trước 500 năm và về sau 500 năm về trước 500 năm về sau 500 năm mà cụ thể nhất á, tức là trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm cái người Việt Nam của mình đã học được cái này á, và hiểu được cái này và đã tiên tri những cái lời này quý vị thấy chưa như vậy thì chúng ta sống trong cuộc đời này chúng ta là một con người Việt Nam con hồng cháo lạc hoặc giả tất cả những người con dân của các nước trên thế giới cái đạo làm người của vua phục hy nó rất là quan trọng nó quan trọng tôi nhớ hồi thở xưa đó xưa khoảng năm 1160 sáu mấy gì đó thì trong báo chí nó có đăng một nhà khoa học một nhà khoa học gọi là bác học của Mỹ Ông bài bác cái vấn đề mà chiêm tinh lý số Bác hẳn cái vấn đề mà uh, coi về uh, tử vi dịch lý nhưng mà về sau à, một lý do nào đó ông lại nghiên cứu bên tử vi lý số à, nghiên cứu bình tư duy lý số thì ông trở thành một nhà chiêm tinh đại tài ở nước nước Mỹ bỏ hẳn cái vấn đề mà cái cái cái cái cái khoa học của ông ông ông bám theo cái cái cái bên này đó là tôi nhớ hồi xưa là tôi có coi báo nó có nói cái này đó giờ xin thưa quý vị khi mà chúng ta nói về cái đạo làm người mà cái đạo lương của mình á nếu một người nào đó học cái cách sống cái lối sống tốt theo du mục thi tức là đạo làm người mình hôm nay cụ thể nhất là đạo lương của mình không thua một tu sĩ nào ở trong các tôn giáo hết trơn không thua tôi dám nói thẳng cái này đó. nhưng mà về sau á dân tộc việt nam mình bao thời kỳ bị đô hộ cho nên do vậy mà mình người ta đô hộ mình người ta đem những cái mối đạo vô để để mà giáo dục con dân Việt Nam mình để con dân Việt Nam mình theo cái đạo đó mà quên đi cái cội nguồn của mình quên đi cái cội nguồn của mình quên đi những cái văn hóa tốt đẹp của tổ tiên Việt Nam người mình để để lại đó. mà tôi muốn nói cụ thể nhất là cái đạo lương của mình thí dụ chẳng hạn cái đạo lương mình đâu phải là không có cái không có những cái nghi thức mà để cầu an cầu siêu đâu có hết trơn à cái nghi thức cầu an cầu siêu của Việt Nam mình bây giờ còn để lại đến bây giờ là cái gì quý vị là hàng năm cuối năm hõm rài có nhiều người điện hỏi tôi năm nay đầu đầu đầu năm cái ngày nào tốt để cho sức hành sư ông rồi năm nay ấy là là là là cái mạng đó con khởi hành ngày ngày nào tốt đi về hướng nào rồi à, sao sư ông à, à, tuổi nào mà bị tam tai tôi nói tôi chưa coi cái này hôm nay tôi lu bu chưa coi tới cái này à, thành nó chưa biết để chừng nào tôi coi thì tôi mới báo sao. thì kính thưa quý vị cái đạo lương đặc biệt rất đặc biệt vô cùng cái cách mà cầu siêu để cứu nạn cái người tội khổ á, âm dương nó, nó nó như nhau mà tổ tiên mình đã dạy âm dương như nhau là sao là bây giờ thế gian mình á, bây giờ thí dụ mình thiếu nợ ai đó đó bị người ta thưa rồi nhà nước bắt nhốt bỏ tù bị thiếu nợ giật nợ người ta mà tiền nhiều quá thì phải bị bắt nhốt bỏ tù thôi bây giờ con cháu dương gian này mình hiện tiền mình thấy cha mẹ hay là anh em mình bị bỏ tù bắt nhốt vì, vì lý do thiếu nợ mà mình muốn cứu ra mình phải làm sao mình muốn cứu ra thì mình phải trả nợ thế cho người đó phải không trả nợ thế cho người đó thì người đó mới được thả ra còn bây giờ mình muốn người thân mình bị nhốt vì vấn đề thiếu nợ mà mình mình không trả nợ cho người đó thế hoặc giả mình không bảo lãnh để trả nợ cho người đó thì chắc chắn rồi nhà nước không có thả người đó ra được không thả người đó ra được cái thứ nhất cái thứ hai nữa nếu không có người đứng ra bảo lãnh mà đem ra tòa án xử thì tòa án nó phải phải giải quyết là bây giờ á anh thiếu nợ người ta bây giờ ta thưa kiện nó cụ thể nó có đủ bằng chứng hết rồi đủ nhân chứng vật chứng thì bây giờ anh phải trả người ta bây giờ anh không có trả liền anh phải cam kết hứa một tháng trả bao nhiêu hãy cam kết hứa thà một tháng trả bao nhiêu thì thì bây giờ là có tòa án làm chứng giữa hai bên giữa người đòi nợ và những người bị nợ thì thì cái người đó bị nhốt có thể thả ra để lo làm làm ăn kiếm tiền mỗi tháng trả bao nhiêu à, mà chỉ trả gốc thôi à, có thể là sẽ được thả ra à. thì quý vị thấy dương gian nó đã như vậy rồi thì âm phủ như thế nào đây tổ tiên mình rất hay biết cả âm phủ luôn tức là cõi âm phủ bây giờ á vì bị ta thưa kiện mà bị nhốt dưới, dưới cõi âm phủ bây giờ người thân con cháu trên này thấy cha mẹ ông bà mình á Trước kia vì thương con thương cháu Rồi gây nhiều tội lỗi như người xuống Kể cả trộm cốp tà dâm Nói láo nói dốc Để mà có tiền mới nuôi con nuôi cháu Bây giờ chết cho ông Phủ Bị người ta thưa kiện Bị nhốt rồi Mà bây giờ mình á Con cháu mình còn sống sờ sờ ở đây Mình mình không không cứu cha mẹ mình đang bị nhốt với âm phủ hay sao mà mình cứu bằng cách nào tức là tổ tiên mình dạy phải cúng trả nợ thiên khối sai á thì trả nợ thiên khối cũng giống như trần gian này thôi mình cúng cúng cho người đó để cho họ có nợ bao nhiêu họ trả họ trả thì họ mới được lên mà thôi họ trả hết nợ thì họ được lên à ngược lại mình không cúng cho họ thì họ không lên được họ không lên được đó. mà nợ thiên khối là cái nợ gì quý vị biết á cái nợ nó có bốn loại nợ nợ tiền nợ tình nợ máu và nợ miệng nợ tiền mình cúng là chắc chắn được được được, được trở thả liền còn nợ tình á mình cúng đi rồi phải gian sinh cho thật nhiều đó. gian sinh cho thật nhiều tạo phước cho thật nhiều để cái cái cái cái cái cái nợ đó cái người đòi nợ người ta mới tha nợ tình còn nợ máu cũng vậy đó phải gian sinh cầu nguyện lại lục cho thật nhiều thì người ta mới tha bởi vì mình giết người ta chết mà thì ta hận người ta không có tha đâu phải cúng lại lục gian sinh cho thật nhiều người đó họ chấp nhận họ tha họ ký giấy bãi nại thì diêm dương mới cho ra khỏi ngục chứ không phải đơn giản đâu nợ miệng nữa thời thốt này kia nọ thì bị bắt cái nợ miệng hứa hẹn bắt nợ miệng thì sau này á thì coi như là ta ta kiện rồi phải số thành phố bị bắt nhốt thôi cho nên cũng phải cúng lại bái xin cho thật nhiều gọi là trả nợ thiên khấu. thiên là là cái ngàn kiếp cả ngàn năm cái nợ của mình nó dai cả ngàn kiếp cả ngàn năm nó đóng lại thành khối thành băng như là núi rồi đó mình phải sám hối cầu xin cho thật nhiều thì nó mới tiêu sám hối cầu xin cho thật nhiều nó xin lỗi cái nghiệp mà mình gây nó tạo á, lâu ngày nó thành núi như là núi băng núi băng chứ không phải núi đá nghe không mình phải cầu xin sám hối cho thật nhiều nó đủ cái sức nóng đủ cái sức nóng ấm thì nó cái cái cái cái núi băng ra nó mới từ từ nó tan núi đá thì không tan à nhưng mà núi băng thì nó tan núi tiếc nó tan đó núi tiếc nó tan núi băng nó tan núi đá khó tan <laughs> núi đá mà tan thì chỉ có một cái sức nóng tuyệt cao như là nguyên tử đá nó mới tan chứ còn mà mà sức nóng thường nó không tan nổi đó. mà cái nghiệp mình tạo ra á nói như núi băng núi đá, núi băng núi tuyết chứ không phải là đuổi đá cho nên mình thành tâm mình sám hối cho thật nhiều mình cầu xin cho thật nhiều mình lại cho thật nhiều mình gian thật nhiều thì nó sẽ từ từ nó tiêu nó là như vậy cho nên mình phải cúng trả nợ mà tổ tiên mình rất là hay cái này rất là cụ thể cuộc sống thế gian nó như vậy thì âm phủ cũng như vậy cho nên phải làm như vậy mới tiêu xin lỗi tôi muốn nói bằng chứng cụ thể hàng tính mà lúc suy thờ rồi giữa chợ phải lòn trôn để mà gìn sự sống à. tào tháo nơi quê dung đạo thất thế rồi phải xuống ngựa năn nỉ bao ở quan công để được thoát chết bây giờ mình sống thế gian và tôi nghĩ rằng có lẽ ai cũng muốn sống không ai muốn chết cho nên những cái việc mà mình đã suy si thờ thì mình phải phải hạ mình năn nỉ gian sinh sám hối cầu nguyện mà thôi chứ mình không gian sinh sám hối công cầu nguyện thì ta không có tha mình được đâu đó. dai là phải trả thôi đó là tôi muốn nói vấn đề cái truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam về vấn đề mà cúng nợ thiên trả nợ thiên khối cái phần thứ hai nữa đó khi mà trả nợ thiên khối là trả bằng cái gì cái gì thế gian này tiền bạc vàng mình có thể mình đem mình cúng trả được đó nhưng mình đâu có khả năng mà ông bà tổ tiên mình biết cái cần trần gian sống như thế nào biết cả âm cảnh người ta sống ra sao nghĩa là ta tiếp thu bằng tư tưởng cho nên mình đem tiền thiệt vàng thiệt mình cúng cũng được vàng thiệt là mình xài á mình nói thiệt chứ sự thật nó cũng là đồ giả à đất cũng cháy trơn à tiêu hết trơn à thì người âm phủ người ta tiếp nhận qua tư tưởng mình cúng bằng cái tiền mà mình có thể tạm gọi là tiền âm phủ người ta nhận người ta sai được hết ta cảm nhận qua tư tưởng thấy không chứ không phải mình cúng mà vô ích đâu tiền thiệt mà mình đem mình cúng rồi à, mình đốt đi vô tù liền phá hoại tài sản quốc gia nhưng mà cái tiền mà mà tạm gọi là cái tiền âm phủ đó thì ngựa mũ ta xài được hết trơn mình đốt nhà nước không có bắt mình không có phá hoại tài sản quốc gia quý vị thấy chưa cho nên á tổ tiên mình rất hay cái này rất tài cái này à, tôi nói vấn đề tiền âm phủ nhưng mà khi nói đốt tiền âm phủ như vậy á có những vị người ta cho là mê tín dị đoan chính với người cái người tu thôi chứ không phải nói người đời nữa mà cái người người đời thì hay tin đến người tu mà người tu mà nói không xài được như vậy thì tổ tiên mình hồi xưa bài ra cái cúng trả nợ thiên khối để làm cái gì nếu không xài được không kết quả không hữu hiệu theo lòng mong cầu của thế gian thì ông bà mình bài ra làm chi vậy à. nhưng mà cái người họ nói cúng là mê tín vậy đoan thì họ cũng có những cái những cái mẫu chuyện họ nói ra chẳng hạn như họ giữa là ông dương luân và à, Dương Lâm thời xưa một ông thì kinh doanh một ông thì vấn đề mà sản xuất ông sản xuất rồi ông kinh doanh bán ra rồi thấy lòng người thương cha nhớ mẹ thương chồng thương vợ quá thương con quá chết rồi không biết gì đền đáp cho nên là uh, chế ra cái đó để an ủi chứ không ai xài được hết đó thì ở đây tôi xin thưa quý vị một điều mà tôi muốn nói thẳng á cái người nói mà không xài được tiền bạc á mà mình cúng cho người âm như vậy có nhân chứng vật chứng hay không họ nói cái gì đó để lấy cái gì làm chứng ha? lấy cái gì làm chứng là mê tín dị đoan là không xài được phải có nhân chứng vật chứng như một vị quan tòa mà xử án cũng vậy một vị quan tòa xử án phải có nhân chứng vật chứng thì mới kết án người ta cụ thể đúng đắn được mới gọi là luật pháp công minh không? còn nếu xử án một người nào đó mà không có nhân chứng vật chứng mà lại kết án người ta thì đó không thể gọi là luật pháp công minh được mà có thể lúc đó mình tạm gọi là gì biết không luật tiền không có nhân chứng cụ thể mà kết án người ta là là luật đó chưa phải là luật pháp công minh mà đó là luật luật công quẹo phải không luật công quẹo mà công quẹo là cái người mà đứng xử ông chánh án đó ông tòa án đó đó ông cái người đó không chân chánh không thực hiện đúng cái pháp luật không đúng cái tiêu chí nhất quán của nhà nước lãnh đạo họ làm theo ý riêng của họ rồi làm ý riêng của họ rồi mà làm theo ý riêng của họ thì nhà nước chưa phát hiện à, thanh tra chưa điều tra à mà nếu mà thanh tra điều tra mà nhà nước phát hiện rồi thì họ không yên đâu chính họ cầm luật pháp họ bé công luật pháp họ sẽ bị luật pháp trị họ về sao chắc chắn như vậy đó chị xin thưa quý vị nói đốt giấy tiền bạc ở đây tôi muốn nói quý vị tôi nói có nhân chứng vật chứng nhân chứng vật chứng chỗ nào tức là khi đốt rồi có nhiều bà con mình á người thân mất rồi họ về họ kêu họ kêu họ đói họ lạnh họ không có quần áo mặc đó. hãy cúng cho họ đi sau khi mà con cháu cúng rồi người thân cúng rồi thì họ về họ nói họ nhận được hết họ rất là mừng họ rất vui đó là một cái điều tôi muốn nói cái điều thứ hai nữa đó còn thêm cái này nữa nè cái hồn nó họ về họ nhập xác luôn là trong gia đình là con cháu họ nói họ nhận được họ xài được à, đây rõ ràng là nhân chứng vật chứng có mà nếu nhân chứng vật chứng có đốt với tiền bạc đâu phải là mê tín đâu mê tính là mê là gì mê là mê muội là tối tâm là hôn ám là đần độn là ngu gốc không biết cái gì á làm một cái việc đó mà mình không biết có hay là không mà cũng cái cấm đầu mà làm hà đó là người mê tính là tin tưởng tin tưởng một cái việc không đầu không đuôi không có nhân chứng vật chứng gì hết trơn mà vẫn tin được thì đó mới gọi là mê tín còn này có người nhập về nói rõ ràng có người về cho chim bao biết rõ ràng thì sao gọi là mê tín gì đâu không được quý vị thấy không ở đây tôi muốn nói cụ thể nhất là ở đây nè gia đình ông hai khải em ông hai khải á, là ông ờ, ông nói ông khỉa chứ ông khỉa ông thoát ly làm cách mạng khi mà ông chết bị khui hầm ở dưới này cách đây khoảng chừng 500 ờ, thước ông bị khui hầm cái lúc quốc gia khui hầm ổng kêu ổng lên đầu hàng ổng không đầu hàng thì bây giờ á nó mới thả lựu đạn xuống cái hầm ổng bị thương bị thương nặng và ổng chết luôn quý vị biết á, khi mà ổng chết rồi á cái hồn thiên ổng dẫn về ngay cái ngày ba ổng chết ổng về ổng mượn xác đứa cháu kêu bằng chú ruột ông xin ông anh cả ông là ông hai khải là thiện độ ở đây đó cho ông để tang ba thì ông hai khải là ông anh ông biết được ông hai khải hai thọ bác con trai đây nè đồng ý cho em mình để tàn cha mà khi đó ông về ông mượn xác là con của ông hai khải đó ở đây mà bà con mình ở bạch đằng này đều biết hết trơn rồi quý vị biết không ổng về để tan thì bây giờ mấy đứa cháu ổng á mới hỏi chú có tiền xài không đây tôi nói một cái chuyện nghe nó nó nó nó, nó ly kỳ lắm mà nó cũng lý thú chắc có lẽ bà con mình cũng muốn nghe đó muốn không à, muốn phải không à, muốn vỗ tay lên đi tôi mới nói được chứ ừ. <laughs> ở đây là ngay sống bình hưng mình nè à cái ông nói cha cháu hỏi chứ về chú có tiền xài không nói chú thì không có tiền nhưng mà mấy anh em thì cũng cho chú ờ, ngừ ít chú cũng xài được à cái mấy đứa nói thôi để ờ, tụi cháu à, à, cúng cho chú một số tiền cái thì nó nói vậy rồi á sau đó nó ra ngoài cái mã của ổng à, bởi vì ổng hồi xưa đó là đào cái hầm bí mật trong cái đất nhà ông ở vô bị phát hiện cho nên sau ông chết thì cái mã cũng chôn chôn gần cái hầm cho ông chết rồi bây giờ à, mấy cháu ra nó cúng bữa đó nó cúng cái thì à, buổi chiều cái trời ông chuyển mưa tới nó cháy mới có phân nữa. À. cúng cúng xong rồi nó đốt thì trời mưa kéo mây mưa tới à, cái nó bỏ nó chạy về nhà hết cái à, sau đó cái à, thời gian thời gian sau cái rồi cúng cũng cúng cơm ba ổng cúng dường như 49 ngày hay là dắt năm vậy đó ổng về ổng mượn xác nhỏ cháu nữa ổng à, lại ba lại ba à, thì mấy đứa cháu nó hỏi ổng á, ờ, tụi con bữa cúng tiền cho chú chú có có xài có nhận xài được không thì ổng nói ờ, có mà mấy cháu cho chú nhiều quá mấy cháu cho, cho chú nhiều quá à. thì cái cúng dỗ bữa đó ông về ông ông nói rõ ràng vậy sao đâu đi cách lâu gần cả năm nữa ông mới về đó. gần cả năm ông mới về ông về cũng mượn khẩu đứa cháu đó mấy đứa nó thấy ủa sao lâu quá không thấy chú về à, chú à, thăm tụi con thì quý vị biết ông nói sao không mấy cháu trong chú về mà thật ra mấy cháu <laughs> mấy cháu hại chú nói sao tụi cháu hại chú làm sao mấy cháu cho chú tiền nhiều quá rồi các đồng chí anh em trên tân trên huyện tân nguyên nè à, đề nghị à, chú về hà nội học một khóa bổ chính trị cao cấp chú biết tiền để đâu đâu chú phải bỏ trong cặp chú mang theo mang theo về ngoài hà nội cái à, mấy anh em mấy đồng chí bởi họ phát hiện ra chú tiền nhiều mấy anh em giữ chú giữ chú lại à, thì chú mới nói là mấy cháu cho chú nói là mơ hỏi ta phải điều tra về trong này đúng như thật là mấy cháu cho chú hay là không khi mà điều tra đâu nó rõ ràng là là mấy cháu cho chú rồi á thì mới cho chú về <laughs> mới thả chú ra cho về vì chú về được giờ chú mới về đây nè đó. đó là trường hợp ông ông khỉa ông bạc ông bạc hai khải bà khỉ á là con hay khởi số mình hơn này nè à, tôi nói có nhân chứng vật chứng luôn đó à, thì quý vị thấy sao mình có tin được là đốt giấy tiền vàng bạc xài được hay là không xài được à, có nhân chứng vật chứng còn những vị mà nói mà đốt giấy tiền bạc là mê tín dị mê tín dị đoan là không ai xài được hết á có nhân chứng vật chứng hay không Bây giờ tôi trở lại tôi nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 49 năm ngày thuyết Pháp ngày nắm một nắm lá trong tay ngày đưa lên hỏi A Nan và đại chúng Các tỳ kheo thấy nắm lá này trong tay ta nhiều hay là ít So với nắm lá rừng So với lá rừng Cái nắm tay Thì A Nan với Bạch Đức Thế Tôn Cái nắm lá trong tay của Đức Thế Tôn rất ít Lá rừng rất nhiều rất nhiều nhiều Đức Phật cái ca Ngài mới nói Nhẫn ta thiết giảng trong suốt 49 năm Như là nắm lá trong tay mà thôi Còn vô số lẽ thật trên cuộc đời này Về thế giới tâm linh Cũng như về thế gian hiện hữu Rất nhiều nhiều mà ta chưa nói Thì ai có thể khẳng định rằng Đức Phật cái ca nói Đốt với tiền bạc mi tính vậy đâu không Không thể khẳng định được và cũng không dám xác định được đó là nói về phật thích ca cái thứ hai nữa đó thì tôi nói những vị giáo chủ sau này kể cả sư tổ mình đăng quang ngài ra đời á truyền đạo dạy đạo ngài đắc đạo truyền đạo chỉ có 8 năm thôi ngài dạy chưa hết lời các vị thánh khác cũng vậy chẳng hạn như là đức phật thầy tây an hay là đức quỳnh giáo chủ hay là thánh chúa giêsu hay là thánh a la các ngài ra đời cũng trong thời gian nói chưa hết đâu chưa hết lần đâu quý vị à, và bản thân tôi kể từ khi tôi tu hành pháp nhĩ căn viên thông của quan thế bồ tát trong kinh thủ lăng nghiêm cách nay là 54 năm 54 năm mà tôi chỉ nói hướng dẫn Phật tử cúng với tiền nhân bạc trong khoảng này khoảng 10 năm đổ lại đây thôi mà trước kia tôi không có nói trước kia tôi không có nói tại sao tôi không nói bởi vì cái thời điểm đó tôi có nói cũng không ai nghe đâu cũng không ai tin đâu mà tại vì lúc đó bà con và cái trong Phật giáo mình hay cả này kia nọ họ vẫn cúng bình thường nhưng mà sau này có những người nói phản bác vấn đề đốt với tiền bạc thành là tôi phải nói tôi phải nói là cúng trả nợ theo truyền thống tổ tiên mình rất là chí lý tôi phải nói tôi mới nói gì có những người nói không đồng tình vấn đề này mà lại phản bác cái này mà tại sao tôi phản bác xin thưa quý vị Tôi thấy cái truyền thống dân tộc Việt Nam ngàn đời của mình rất quý báu mà song song bên cạnh đảng nhà nước cũng đã từng đã từng tuyên bố phải bảo vệ văn hóa truyền thống đậm đà dân tộc. Cái này là cái văn hóa truyền thống đậm đà dân tộc. Đó. Song song nói vấn đề mà cúng với tiền vàng mã gồm có cái cúng sao giải nạn nữa quý vị <laughs> không có cúng sao giải nạn nữa người ta không hiểu tìm hiểu cái cái cái cái lý pháp của người xưa của văn hóa Việt Nam cho nên người ta nói nó mê tín chứ không có mê tín tại sao cúng sao á là tổ tiên mình hồi xưa đó khi mà chưa có đạo Phật đạo tiên đạo thánh ra đời á thì vua Phục Hy tức là một vị thánh đã mở bài cái cái dịch lý về dạy sống con người sống trong cuộc đời này sao là sao bổn mạng của con người chứ không phải sao trên trời nhưng mà nói sao bổn mạng thì người ta không có hiểu nó nó quyền bí quá nó tâm linh quá đi cho nên phải chỉ sao trên trời á là có ánh sáng như vậy á mà chính thật sự cái, cái sao bổn mạng mình nó có ánh sáng như vậy cúng sao á thay vì cái đời sau này có tiên có phật có thánh có thần cho nên mới nói ra ma quỷ yêu tinh cúng trời phật thần thánh để mà trời phật thần thánh đuổi ma quỷ yêu tinh đi là các đạo giáo sau này phương tiện bạch tự quá về tâm linh chứ thật sự cái người ác là ma quỷ cái người cái người ác là quỷ mà cái người giả dối là ma Thấy không còn cái người mà từ bi nhân ái là phật là tiên là thánh là thần đó phương tiện bạch tự quá về tâm linh của con người nó là như vậy chứ thật sự nếu nói về sao bổn mạng thì mỗi người mình có một gì sao cái bổn mạng mình đều đều có một ánh sáng như một gì sao trên trời vậy đó cúng sao đây không phải cúng sao trên trời mà mê tính mà cúng sao là cái bổn mạng con người có là một gì sao sáng khi họ ác á họ xuất ra họ phá đời hại thế họ là quỷ ma chết họ sống đây á mà họ hại đời phá thế họ là quỷ ma sống họ sống đây á, họ thương đời họ cứu đời á họ là thần thánh tiên sống phật sống họ họ chết họ trở thành phật tiên thánh thần cái cõi vô hình nó là như vậy đó cho nên khi mà nói bổn mạng con người là một gì sao là bổn mạng mình ẩn ở đâu tổ tiên mình nói rõ cái cơ, cơ thể con người mình ẩn cái tâm tinh nè đó. nếu mình quýnh mạnh vô màn tan một cái bóp nó nhán lửa liền là ánh sáng nó nhá ra liền quýnh trên đầu quýnh lỗ tai quýnh ngay cổ quýnh ngay bụng <laughs> lưng vân vân không có ánh sáng đâu mà quýnh mạnh cái màn tan là nhá ánh sáng liền cho nên tổ tiên mình người xưa mới nói á cái bổn mạng con người mình là một gì sao sáng giống gì sao sáng trên nền trời là chứng lấy gì sao sáng nền trời để chứng minh thôi chứ cúng sao này không phải cúng sao trên trời mà cúng sao là cầu trời Phật thần thánh những gì sao bổn mạng những người hiền lành nó gọi là là trời Phật thần thánh nhưng mà hồi xưa chưa có đạo giáo ở thế gian này thì chưa gọi là là là trời Phật thần thánh chỉ gọi là là sao thôi sao ác tinh sao thiện tinh à, ác tinh hung tinh là những con người ác phá mình hại mình họ chết họ phá họ hại mình à, còn thiện tinh là những người họ chết mà họ hiền lành hay cứu dân độ thế Thấy không? Làm như vậy đó quý vị cho nên nghiên cứu sâu sắc về cái cái cái nguyên lý của vũ trụ thiên nhiên thì mỗi chúng sanh trong sống cuộc đời này à, đều có hồn linh cái hồn linh đó là một một phân tử tánh sáng của thái sực cực mà ra mà nôm na người xưa gọi là một chiếc hồn của thượng đế tánh sáng của mỗi con người mình là một là một chiếc hồn của thượng đế tức là một phân tử tánh sáng của thái cực mà có nha quá 12 giờ rồi nhưng mà nói chưa hết rồi sao nghỉ thôi kệ nói cho hết đi ha kệ nhịn đói đi ráng nhịn đói bữa bị cuối năm rồi cuối năm này tôi muốn nói một sự thật để cho bà con mình thấy cho nên cũng sao giải hạn quý vị nè ông bảy này ông này tám mấy tuổi rồi đó ông thấy rõ khi mà phật giáo á, ở những cái xã những cái địa phương mà không có phật giáo ha cúng cầu an cầu siêu ha không có thiên chúa cúng cầu an cầu siêu ha không có cao đài cúng cầu an cầu siêu không có hòa hảo cúng cầu siêu thì ông thấy gì như xứ mình nè ông ba thôn ông ba thông nghĩa là hàng năm ông đều tổ chức cúng sao cho bà con sớm hết trơn á à, không bên tân quyên thì có ông à, ông sáu gì nè ông người dân thường ông tổ chức cũng cầu an cho dân mình ở sớm bởi vì không có không có không có mấy thầy tu Phật giáo để để cúng cầu an cầu siêu đầu năm thì ta vẫn ở xóm làng vẫn có cúng cầu an cầu siêu gọi nôm na gọi là cúng sao giải hạn còn giải hạn là cái gì hạn là cái hạn định cái hạn định của kiếp sống con người thế gian này thí dụ như bao nhiêu tuổi sẽ có nạn gì bao nhiêu tuổi sẽ hưởng phước phước gì làm ăn phát tài sao nó xin lỗi cái xe mà kỹ sư bây giờ nó chế ra cái xe nó 10 năm nó vô xuống cấp đúng y bon luôn á kỹ sư nó chế chiếc xe mà nó còn quy định được cái này cái bổn mạng con người mình khi mà sinh ra ngày giờ năm tháng rồi á thì ông bà mình xưa xét cho tận cùng thì đến cái tuổi nào là tiểu số đến tuổi nào là đại số là phải đại nạn còn không là chết thôi cái này người xưa ta quy định rất là hay rất là giỏi nhưng mà cái người tu phật giáo mình sau này học theo một cái giáo pháp của cái người nước ngoài để phổ cập vào người việt nam mình đánh đổ cái tín ngưỡng dân gian của người việt nam mình quỷ hoại đi cái văn hóa của dân tộc mình rồi cái người mình ấy, người việt nam mà phật giáo học theo phật giáo học theo đạo công giáo học theo đạo này đạo kia quên cội luôn không nhớ nguồn luôn đừng cho cái đạo mình hay giỏi hơn cái đạo ông bà tổ tiên mà thật sự cái đạo ông bà tổ tiên là cái đạo lương mình rất tuyệt rất là tuyệt quý vị như tôi tu vậy nè tôi đâu có biết quá khứ vị lai nếu tôi không nghiên cứu về dịch lý tôi không tu đắc đạo tôi làm sao tôi biết quá khứ vị lai Thấy không phàm phu vẫn phàm phu mãi mà trong khi một cái đạo lương người bình thường người dân thường thôi ta học một cái dịch lý xuất sắc rồi thì ta biết quá khứ vị lai hết kể cả những cái môn học ở thế gian khác tôi không muốn nói nhiều bởi vì nói nhiều thành ra người ta nghe quá người ta phản cảm quá đi à, nhưng mà ở đây tôi muốn nói người dân Việt Nam con hồng cháu lạc phải hiểu cái văn hóa của Việt Nam phải bảo trì cái văn hóa Việt Nam những cái hay quý còn những cái gì mà mà mê tín gì đoan loại bỏ đi loại bỏ kể cả mình tu Phật giáo mà nó là mê tín dị đoan mình cũng phải bỏ đấy đi mê tín dị đoan bỏ là sao nói xin lỗi lỗi quý vị không tin tưởng có phong thủy không tin tưởng quay nhà tốt hướng tốt không tin tưởng là là các các nhà ngày giờ xấu không tin tưởng cái này cắt thí à bỏ cái đó đi tôi là bằng chứng cụ thể bây giờ cái gốc kéo chân mài bên trái tôi là có cái vết sẹo 2 cm 2 cm phải không 2 xăng à 2 xi 2 xăng ha 2 à, 2 mm hả à, 2 cm biết làm sao không tôi hồi xưa tôi cũng cũng tin tưởng vậy đó mình tu Phật ngày giờ nào cũng của tốt của Phật hết trơn cũng tốt hết trơn Tôi cất cái cốc đầu tiên ở tại đây Ngày mùng 5 tháng 5 luôn <coughs> Quý vị biết sao không Cất cái máy toàn Nó hơi thấp một chút Đi ngang nó quẹt một cái Mà <laughs> ngay đây là ngay cái mạch máu Nó đổ máu thì te tu luôn Mà lúc đó mình đâu có đi bác sĩ Đâu có đi y sĩ, đông y gì Hai lá bù xích á, nhai nhai nhai đắp vô cái cầm máu bây giờ cái thẹo còn là trong cái chứng minh nhân dân cái cái, cái căn cước bây giờ còn để rồi vết sẹo uh, cuối chân mày trái 2 cm đây là kỷ niệm cuộc đời tôi là mình tin thật một cách mê tín dị đoan cho rằng không có ngày giờ gì, ờ, gì, gì xấu hết trơn mình tin thật cái gì cũng tốt được đây nè chính là cái tin này là mê tín dị đoan nhưng giờ tôi bỏ rồi tôi không có tin cái kiểu mà mê tín nữa tôi tin gì phải có nhân chứng vật chứng phải không còn tin cái kiểu mà không có nhân chứng nhân chứng tin không nổi đâu <coughs> mà vô tình mình hại mình đó <coughs> đúng vậy quý vị không riêng gì người tu Phật giáo mà tu đạo nào trên thế gian này cũng vậy phải tin tưởng vào cái truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam mà vua Phục Hy đã lập ra rất là đặc biệt rất là siêu xuất nhưng mà nói đi nói lại biết không Thời xưa Đức Phật Ca Mâu Ni Ngài còn đang tiền tại thế Có những vị tỳ kheo đại đức Bạch với Đức Phật à, Cái nguyên lý sanh hóa của vũ trụ như thế nào Thì Phật nói Mấy ông lo tu thì đắc đạo tự biết rồi à. Chứ đó không cần thiết Mà tại sao Phật nói vậy Không phải Phật không biết Nhưng mà trong cái thời kỳ trong một thời kỳ mà nước Ấn Độ là đế chế độc tài độc đoán độc đạo luôn phân biệt giai cấp bốn giai cấp quá tồi tệ cho nên Phật không cần dạy nhiều Cần dạy con người yên tâm Tham thiền nhập định tịnh tu Để thoát ra ngoài dòng đau khổ Của luân hồi lộn kiếp mà thôi Chứ nếu mà Phật nói nhiều dạy nhiều quá thì làm người nó tăng ni nó phân tán nó không tập trung nó không tập trung tu giải thoát để vượt qua cái cảnh khổ của sự phân biệt đối xử bốn giai cấp Ấn Độ mỗi vị Phật mỗi vị Thánh ra đời á ta tùy phương tiện mỗi xứ mỗi nơi mà ta dạy như thế nào để đáp ứng được cái nhu cầu của nhân dân trong trong cái quốc độ đó nhân dân trong quốc độ đó thấy không chứ phải các ngài không biết đâu cho nên khi mà tôi giảng kinh pháp hoa đó trong kinh pháp hoa phật nói rõ lắm bồ tát chỉ hiểu được bồ tát cho bồ tát không hiểu được phật như lai đâu mà la hán chỉ hiểu được la hán chứ không thể hiểu được viên giác phật viên giác phật viên giác chỉ hiểu được phật viên giác chứ không thể hiểu được phật bồ tát phật bồ tát chỉ hiểu được phật bồ tát với nhau chứ không thể hiểu cái cái hiểu được của đức như lai mà chỉ Phật Đức Như Lai mới hiểu Đức Như Lai mà thôi trong Kinh Pháp Hoa có nói rõ cái điều này cho nên vừa qua tôi có một ông đệ tử <laughs> ông hỏi tôi ông hỏi tôi à, bạch sư phụ con coi sách nhiều lắm con thấy hòa thượng hòa thượng gì hòa thượng tiên quá cũng nhiều người ngồi ngài là đắc đạo mà ngài còn nói vấn đề đó là đốt với tiền vàng bạc là mê tín dị đoan mà như vậy thì hòa thượng tiên phá người ta gọi là đắc đạo mà mà ngài nói đốt với tiền vàng bạc là mê tín dị đoan còn sao sư phụ đây lại lại cho đốt kêu đốt con không hiểu sao nữa <laughs> nó hỏi tôi như vậy đó thì quý vị biết tôi trả lời nó làm sao không? Trong Kinh Phúc qua Phật nói rõ Chỉ Phật mới hiểu Phật thôi Bồ Tát chưa hiểu Phật đâu Thấy không? Như vậy thì <coughs> Hòa Thượng Tiên Quá nói đốt kia tiền bạc mê tín gì đâu Vậy có nhân chứng vật chứng hay không? <coughs> Nếu có nhân chứng vật chứng có thể tin được nhưng mà người ta nói hòa thượng tiên quá là bồ tát thì trong lịch sử hòa thượng tiên quá trong lịch sử hòa thượng tiên quá để lại sau này có một cái sự tích là nói hòa thượng tiên quá đắc đạo vậy đắc đạo ngay cái điểm nào ngộ ngay chỗ nào nhập ngay chỗ nào và ai thọ ký cho hòa thượng tiên quá có hay không nếu có thì thì cũng tạm tin được mưa chả tạm tin thôi nhưng mà lời nói hòa thượng đó có nhân chứng vật chứng hay không lại là một chuyện khác nữa à, còn tôi bây giờ tôi khùng khùng vậy à mà tôi nói có nhân chứng vật chứng đó <laughs> à, thế thôi tóm lại cái buổi cúng dường cây tăng hôm nay mặc dầu nó cuối năm rồi cuối năm mậu dần mình sẽ bước qua năm quý mão quý mão à, thì à, lời nói tôi hôm nay là muốn rút lại rút lại cái cái cái niềm tin của con người như thế nào là đúng như thế nào là sai và cái người nói như thế nào là đúng như người nói như thế nào là sai à, để trong phật tử và tăng ni mình có một cái tư duy có một tư duy mình suy nghĩ như thế nào cho cho chuẩn để không khéo bây giờ á đạo phật mình kẻ thì nói qua người nói lợ kẻ nói tới người nói lui có một số phật tử mình trước kia cũng cúng giấy tiền vàng bạc theo truyền thống của tổ tiên ngàn đời của mình nhưng mà khi nghe nói rằng này đốt mê tín bỏ đốt hết trời cúng cơm và không đốt luôn thậm chí đám ma cũng không đốt luôn nữa rồi đi ra đường cũng không đốt luôn <laughs> nói tới đây tôi nhớ một chuyện tôi nói thêm cho phật tử nghe nhau có cái ông này á ông cho tôi cái cạc virus mà tôi rít mà tôi quên cái cái họ tôi nhớ tên ông là tên nam thôi ổng là một cán bộ cao cấp ông quen với ông thứ trưởng trong cái thời kỳ mà ông nguyễn tấn dũng làm làm thủ tướng á ông thứ trưởng này có một ông em cũng kháng chiến mà cũng chết cái bữa cúng cơm mời ổng ổng cũng lại cũng dự ông kể tôi nghe đó ông lợi ông dự cái à, trong lúc mà mà dọn cúng vậy thì tự nhiên cái hồn ông em ông ấy về dựa vô đứa cháu mới nói mới trách ông anh anh sao anh vô cái tình vậy trời ơi bữa nay bữa nay làm dỗ cho tôi mà anh không cho tôi tiền bạc gì xài hết trơn á <laughs> không không không có cúng tiền bạc không đốt á cái ông anh là ông thứ trưởng ông lật đặt cho người nhà đi đợi, đi ra mua giấy tiền vàng bạc về cúng cho ông em thì chính ông nam này ông bữa ông dự ngay cái cái dỗ đó và ông lại đây ông nói với sư á tôi sẽ viết ra một cuốn sách tôi nói vấn đề cúng giấy tiền vàng bạc mà có nhiều thầy nói mê tín gì đoan tôi sẽ viết luôn nói thẳng này luôn đó. Rồi tôi nói giờ à giờ à, ông mà ông nói với tôi rồi ông có nói với ai chưa nói à, ông nói à, tôi có à, có gặp hòa thượng trí quảng hòa thượng giác toàn à, mấy hòa thượng ở sài gòn tôi cũng có hỏi theo ý kiến tôi là tôi nên viết tôi nên viết ra cái này không mà đồng thời tôi cũng viết phản bác một số là mà có mấy thầy một số thầy số ít thầy á là nói không có địa ngục thiên đường tôi sẽ nói thẳng chỉ thẳng mấy ông đó đi luôn mấy ông đó Ờ, học thôi chứ không có tu thì quý hòa thượng đó thôi đừng nói vậy giờ thí dụ mình nói nói chung chung thôi chứ đừng nói ngay người ta rồi không hay đâu mất phước ờ, ông ông ông ông nói ông hỏi mà hòa thượng trí quảng như hòa thượng giác toàn nói vậy á rồi ông hỏi tôi giờ theo ý ờ, hòa thượng giác sự thì sao tôi nói thôi thôi đừng nói nói nói chung chung thôi chứ nói ngay vậy thấy cũng cũng tội nghiệp người ta lắm thôi đừng nói <laughs> ông nói ông về ông viết cuốn sách này. ông nói cái này đó, thì ở đây cũng sẵn ờ, nói lại cho phật tử nghe ông nói ông viết sách ông sẽ nói thẳng ra cái cái ông thứ tên ông thứ trưởng nó cúng ông em tên gì sao ngày nào giờ nào luôn để cho bà con mình nghe à, thì đây cũng nói cho tăng ni phật tử mình hiểu nói đúng ra mình tu thôi thì cái gì á, là cái hoàng dĩ hòa di quý đó. mình người sai để từ từ họ hiểu sai rồi họ sửa thôi chứ mình nói sắn nói mạnh nói quá ờ, thì cũng tội nghiệp cho họ mà mình cũng mất phước mất đức đi thấy không rồi trước khi dứt lời một lần nữa cầu nguyện hồng ân tâm bảo hộ pháp như thiên dạ, dạ, dạ, ờ, chứng minh gia hộ thì cuối năm phật tử à, à, cúng trai tăng cũng như cúng quyền thất tổ đó là một cái việc làm hữu ích đối với một con người việt nam mình mang cái dòng máu lạc hồng của tổ phụ ngàn đời à, nguyện trên chứng minh gia hộ cho các dông hồn nghiệp báo chứng báo cũng như của quyền thất tổ phật tử và những người quý vị muốn cầu siêu thì nghe một cái thời pháp này quý vị yên tâm sống trong cái thế giới tâm linh và người hiện tiền cũng lo làm ăn có nhiều người họ rung cây nhắc khỉ cuối năm nay họ nói họ nói nghịch lại cái lời của phật nói nghịch lời của thánh nói nghịch lời của thầy nói lời nghịch lời của thầy của giáo chủ à, họ chỉ nói nghe là theo cái ý riêng mà vô tình á, họ đi nghịch lại lời của Phật của tổ của thánh thì một điều rất là xót xa à, rất là xót xa à, thì bậc tử mình cứ yên tâm ha yên tâm làm ăn từ nay tới tết rồi ra ngoài ngày nữa cứ làm ăn đi rồi ai có có làm ăn gì ờ, phát triển gì cứ làm chứ đừng có sợ quá mà không lo làm ăn rồi lo ngầu niệm bạc lo tu mai mốt cái bệnh viện nhà thiên điên phải cắt thêm nữa khổ cho nhà nước lắm bị lo tu quá rồi, rồi, rồi khùng á rồi vô nhà thương điên ở ừ tu từ từ mình mình quay đầu biết tin tưởng trời phật thần thánh là tốt rồi còn tu cái gì từ từ mà tu chứ đừng có dội vàng hết tu là sửa thôi có gì đâu mà mà mà, mà gấp gáp có có hư mới có sửa chứ không hư đâu cần sửa cái xe mình đang chạy ngon lành biểu đem sửa là sửa cái gì cứ chạy bình thường không sửa vậy chừng nào mà nó nó hư cái gì nó nổ bánh rồi mới thay vỏ hay là giá giá ruột vậy đó ví dụ ha nó có hư mới có sửa chứ còn không hư lấy đâu sửa bình thường mình sống an lành trong gia đình hạnh phúc như thế này nè cái bà vợ ham tu quá sợ mau sợ chết cái lo lo tu cho giữ tức là sửa xe đang chạy bình thường gia đình đang hạnh phúc vậy à mà bà lo tu quá tức là lo sửa đó đem vô gà rai nó phá bành hết trơn hết chạy luôn đó rồi, rồi chồng nó cũng vậy ham tu sợ chết lo tu quá cái rồi lo sửa lo sửa bỏ vợ bơ vơ gia đình tan nát luôn mất hạnh phúc luôn rồi bỏ con nữa tu thì bỏ cái vợ bỏ vợ để cho vợ nuôi con lo tu bỏ chồng để cho chồng nuôi con cuối cùng chồng kiếm vợ bé vợ kiếm chồng khác nó ngoại tình gia đình tan nát rối loạn hết trơn cái tuổi phải không cho nên tu là phải bảo vệ bản thân mình bảo thân mình là mạnh mạnh khỏe à, phải bình yên à, là phải sống tốt à, rồi bảo vệ cho con cái cho chồng nữa nó là nếu là vợ biết tu vậy là phải bảo vệ cả chồng luôn chứ lo tu mà bỏ chồng bỏ con là tu cái gì cái đạo nào mà dạy kỳ vậy không có đạo nào dạy mà bỏ chồng bỏ vợ mà mà, mà cho tan nát á làm rối loạn xã hội luôn có cái đạo nào mà dạy kỳ cục như vậy thấy không <laughs> cho nên giờ tôi muốn nói phật tử lo tu lo làm ăn tu bình thường thôi người xưa nói mấy ông tổ nói câu chí lý lắm á dục tu tiên đạo tiên tu nhân đạo nhân đạo bất tu tiên đạo diễn hỷ ở đây cái câu nói này của tiên chứ, chứ hồi xưa ta tu đạo tiên đầu tiên ta nói chứ chưa có đạo phật chắc có lẽ là chưa có đạo phật thì bây giờ sư cũng muốn nói vậy đó dục tu nhân đạo ở dục tu phật đạo tiên tu nhân đạo nhân đạo bất tu tiên đạo diễn hỷ hay là gì chưa nói nói lại dục tu phật đạo tiên tu nhân đạo nhân đạo bất tu phật đạo diễn hỷ <coughs> cái đạo làm ngừ mà không lo tu <coughs> mà lo cầu đạo phật về tây phương chuyện đó không bao giờ có đâu <coughs> đạo làm ngừ mà không tu cả quả tây phương xa vời lắm xa là dài lắm quý vị cho nên muốn bà con mình trở lại với cái đạo làm người cho trọn cho tốt chính đạo phật đã dạy mình để giữ năm giới là cái đạo làm người đó đạo làm người mình trọn á mình giữ năm giới trọn rồi á là mình có cái áo giới trắng nè là bạch y cư sĩ theo đạo phật mình chết về trời bạch y chư thiên thấy không cái đạo làm người năm giới mình giữ không trọn mà mà mà mình làm sao mình về trời được mà năm giới đây giữ không trọn làm sao về tây phương phải không à, tôi nhắc là lần nữa phật tử nhớ nha không sao phật tử xa gần phải nhớ lời của tôi đó. bởi tôi giờ cũng khùng tới cơn rồi dục tu phật đạo muốn về tây phương thì tiên tu nhân đạo nhân đạo mà không tu cái đạo làm người mà không tu thì Phật đạo diễn hỷ xa vời lắm không thể nào đến được đâu cái đạo làm ngư không, không lo tu đạo làm ngư đạo làm ngư này nhân nghĩa lễ hiếu nhân nghĩa lễ trí tích cái đạo làm ngư hay quá mà vô một thi dạy hay quá mà sao không làm hiếu đạo trung can nghĩa đỡm à, sống tình nghĩa với xóm làng với quê hương đoàn kết thân thương với mọi người với mọi xã hội với mọi dân tộc với mọi nước trên thế giới cái đạo lòng người thì chưa làm được cái này mà muốn gì Phật gì trời một phật không được đâu Thôi một lần nữa chúc quý vị vui hưởng một mùa xuân an lạc và hạnh phúc Vỗ dạ, tay một mùa xuân quý mão an lạc hạnh phúc ngô phật thôi giờ à, tới giờ đậu cơm phật tử lại phật ba lại rồi à, cô thủy cúng dường à, quý sư đi vì đạo phật trên à, được sư phụ cùng à, chư tôn đức tăng ni chứng minh cho rồi lại được sư phụ tịnh xá liên hoa ban bố cho toàn thể phật tử chúng con những lời pháp nhũ vô cùng quý giá chúng con xin y giáo phụng hành và đầu thành đảnh lễ cúng dường tam bái Nhất tam đánh lễ chư tôn thiền đức tăng và tam bái cung thỉnh chư tôn đức thọ trai